Xin chào tất cả mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài à, đối uh, của Blackpink uh, à, How You phần điệp khúc và phần uh, à, break cuối nhá. rất tốt Đầu tiên thì mình sẽ đến nhịp phần điệp khúc trước. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo thì mình sẽ giải thích từng phần cho các bạn như sau. Đầu tiên, uh, mọi người dập cho mình chân phải tay phải này lên này đẩy trái này đập mở nhìn kỹ các ngón tay của mình nhá chỉ này lên hai đập mở ba kết hợp cả chân tay này dập lên đổi và đập mở tiếp theo lên dừng đưa tay phải ra tiếp theo đổi hông và qua trái đổi đập nhấc dập chân trái xuống thì hai tay chạm và thắt lưng ra như này tiếp theo đan chân chéo chỉ xoay về 12 này à, như này nhé uống thấp người hơi cúi và thắt hông lên hai lần tiếp theo dập chân trái lên thẳng đổi mở này tay đẩy đất và đồng thời xuống vươn lên sau đó người mở tay như thế này và xoay một vòng từ trái và sang phải để mình tiếp theo này chỉ bằng tay trái đây. và sau đó hai tay đưa về đầu xoay đầu một vòng một trái ra sau dừng ở đây đồng thời khi đầu xoay thì nấc chân trái và mọi người kết hợp cả đầu luôn nhá thử nhá chỉ chỉ chỉ được chưa mọi người mọi người sẽ đang hướng bên phải rồi nhấc chân này xoay đầu về trái thử lại nhá à, xoay và chỉ chỉ chỉ xoay à, khi chân rộng thì tay sẽ buông xuống xoay và hất tiếp theo ờ, tay phải đưa lên đầu và đổ hai tay liên tục như này lên thấy không khi mọi người làm như vậy nhá ờ, khi tay chạm đầu thì mọi người đẩy ngược lên nhưng trước khi đẩy ngược thì mọi người và và và như này nào này ngược lên nào này ngược lên tiếp theo thượng phải tay bắt đầu trái và tung thở thì thượng ra này và thượng trái bây giờ thì mình sẽ giải thích chi tiết động tác nhé đầu tiên ờ, mọi người có thể dậm chân phải hoặc trái tiến lên hoặc đi sang đó thì được luôn khi dậm chân phải thì tay trái lên lên trái thì tay phải thì uh, ờ, đó thử lại nhé đi cho mình bốn nhịp như thế một này hai này hai này bốn khi đi sẽ hơi không người xuống sau đó mọi người về cái tầm giá như thế này mình đưa tay phải lên thì đưa thêm cái vai này thất xuống hít hất tương tự hất tương tự hất ok chưa tiếp theo các việc mời làm xong bá này rồi bây giờ mọi người sẽ phiêu đó phiêu vai này của mình nha bây giờ tiếp theo uh, how you like that thì chỉ how you like that và sau đó về dáng như này <clears throat> hai tay mở uh, chụp về phía chân phải nhấc cái gót chân trái lên như này tiếp theo tay đập vào đầu cúi, thì đồng thời đưa cái gót đưa cái mũi chân trái đập vào như này mình mở này đặt này sau đó hai tay đưa ra vòng vào thì đồng thời nhấc chân trái lên xong thử lại nhá mở đập và thắt tiếp theo đi lên cho mình bốn ờ, năm nhịp năm nhịp đây là mình bốn nhịp sau về giá như này người nắm lên tay được hất qua phải và hất qua phải hai lần sau đó lơi lơi lơi lơi còn đối với chân thì mọi người sẽ dồn từ phía bên trái dừng và dừng tiếp theo bây giờ mọi người sẽ phải mở hai chân như này mở hai cái đầu gối ra tay sau nhá dừng 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3,